6 tuổi Đang học lớp 1 đúng không? Dạ, ừ, lớp 1 Nhà mình ở đâu? Trên ừ, uh, à, xã Nạm Lành Thôn Ngọn Lành, xã Nạm Lành Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái à you. Ô, ô mũi vẫn chảy chảy mà. ừ. à, xin chào tất cả mọi người nhé đã quay trở lại kênh nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang hôm nay trời mưa trong quá trình mình làm gia đình nhà em vàng em mỉ ấy, xây căn nhà cho hai vợ chồng thì uh, có thấy hai vợ chồng báo cáo với Giang là là cháu nó bị uh, như có con nấc nó vào mũi này này mà máu chảy liên tục mấy ngày hôm nay rồi nên là Giang cũng bảo em vàng là dành chút thời gian đưa cháu xuống dưới này à, hiện tại Giang đang có mặt tại nhà mình thì bây giờ mình với em Vàng và cháu là sẽ lên trên ờ, bệnh viện để khám như thế nào tình hình để, xem có, có nấc hay không ấy rất là nguy hiểm thôi trèo lên xe bố đi trèo lên xe bố đi, đi sau chú giờ thì à, Giang với à, em Vàng với cháu là có mặt tại à, cái nhà riêng của cô Hương là cô trưởng khoa bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ ở tai mũi họng thì mình đến đây hỏi cô hôm nay là chủ nhật mà mình sẽ hỏi cô trong này là khám ngoài giờ hay không về nhà riêng của cô ấy. à em chào chị chị chị cho em hỏi là đây là chỉ là trưởng khoa ờ, tai mũi họng bệnh viện sáng xã lộ mình đúng không ạ à, em muốn ờ, nhờ chị xem thăm khám em cháu bé này hôm trước ờ, thấy bố mẹ nói bảo có con nấc ở trong ấy nó chảy rất là nhiều máu hai ba hôm nay rồi em muốn nhờ chị khám xem tình hình cháu như thế nào cách lấy ra như thế nào để giúp giúp cháu được vâng thì hôm nay là ờ, đi vào trong này cháu em à, vâng vâng đang ăn cơm mà chị à, dạ dạ vâng chị ăn cơm đi ạ vâng vâng vâng không sao tại thì uh, à, cô ấy đang ăn cơm gia đình ăn cơm nên là mình đợi một lúc sau để xem là tình hình à, như thế nào cháu cáo rồi nó chảy rất nhiều một bên thôi nhỉ có chảy một bên thôi nhỉ chảy chảy một bên thôi ừ. nhiều máu luôn này chảy mấy hôm nay rồi rất là nguy hiểm luôn cháu chảy máu mà cứ thấy nó con gì nó cứ chạy chạy trong ấy nó chỉ ngứa khó chịu ấy rồi ờ, em anh nghi là khả năng con nấc cháu uống nước lá mà trên đồi vâng hẳn đi vào vâng, vào đi với vâng, vâng. bố cháu đóng đóng cửa vào cho bố bố nhìn nhá ai à ui rồi đây đây đây này hả chị ui ở đấy đây không coi còn nấc đấy to chưa ui giời ơi này mà không mang con đi cứ để như thế thôi chị ạ khổ đấy người đồng bào về tuyên truyền với đồng bào vâng cái này thì em cũng đang làm thiện nguyện trên đấy mà đi giúp đồng bào khó khăn đấy thì đang xây nhà hai vợ chồng thì uh, thấy cháu đi học về buổi chiều và chảy máu mũi em mới bảo bị làm sao cháu bảo là nó khó chịu thấy chảy ra rồi hỏi bố cháu là, là thế tình hình ờ, hỏi con tiếng hơ mông như thế nào để bảo ngưng ngứa rồi nghi còn nấp rồi bây giờ so đây luôn nhá hình ảnh này cô chiếu ở trên màn hình đây Ừ, nguy, hiểm không mình ra đây mình giữ đầu con giữ giữ đầu con cho cho con ừ. Ừ. Wow, thấy cô gấp sợ luôn lựa đấy nó là nó mà tụt thì mất là là là còn không ấy được cơ ừ. Ôi giời ơi Thấy chưa vàng ơi Đấy Thế mà cứ để như thế Không phải sờ đâu Khóc cái gì à, To từ lù mọi người nha Đây mọi người để nhìn thấy con nấc này Như con đỉa Như con đỉa luôn Ôi ơi Không biết còn con nào không Đấy để kiểm tra lại nữa Tra lại đã Thấy không? Mày thấy không? sợ lắm Sợ chưa? thế mà cứ để con như thế đâu, không báo cáo gì với anh phải nói ngay về vấn đề gì phải nói ngay đưa đi khám rồi là lấy ra ngay ừ. đúng rồi kinh luôn cầm, cầm lấy ổ này <laughs> cầm lấy cho cô cầm, không phải sợ Bao bao bao vào đấy anh nhá nó tuột ra nó ra đấy này có người đấy không sợ không để chưa chị kiểm tra thêm lần nữa mọi người nhé, xem là còn con nào không khó ghê luôn bên đây là soi thì chị soi bên này máy là có luôn nha mọi người nhé có thể nhìn thấy được luôn đấy để những hình ảnh trực tiếp mà mà, mà mình đi ờ, đưa cháu với bố cháu đi xuống này thì nó mấy hôm rồi mà ừ, nó ừ, chỉ hơi hát chi ra hát chi ra nó lấy tính tính là mông cho cháu biết bản sử dụng không có cháu đã không biết tỉnh quá cháu ra chắc rồi ờ, khám thêm lần nữa để cô kiểm tra thêm lần nữa xem còn con nào không uhm. Ừ, rất rõ trật tự trật tự có tí không kiểm tra cho nó hết thế này không say mà chỉ còn là tập đúng tổng nhá không phải khóc không phải khóc con say nhá con ngồi im thì kiểm tra lại im con này không biết nó nó nhiều lắm đó thì là tí là chú mua kẹo cho nhanh đúng rồi tí là chú mua kẹo cho nhá ờ không có sao đâu tí là chú mua kẹo cho đó quả đấy cụ Nguyên tí bảo bảo con đi mua kẹo cho xem còn con nào không ấy. Đó thế này. Không không khóc không khóc khóc con không khóc đâu nín nín nín nín nín đó không còn là hạt sắp bỏ là hạt thấy sắp sắp bỏ đi cho tôi đấy sắp bỏ sắp bỏ yếu lòng ra mót chạy yếu lòng ờ tí nữa thôi tí nữa thôi khám tí thôi tắm tí nữa chúng mua sữa cho ừ liệu còn không nhỉ chị nhỉ không nhỉ khám một tí nữa xem khám thôi nhờ khám đâu phải tiêm đâu trong cái bên kia nào tôi sau có chứ cú cho còn tận sóc còn không đã không cắn rồi đúng rồi đầu đấy đừng con dùng dùng là chọc vào đấy đó chưa sóc là có một tí thôi có gì quá vậy bỏ sao mà vậy là nhìn thấy thế mà không sợ à không biết sợ kiểm tra thế nào thế ờ, nó kiểm tra thôi kiểm tra thôi sai sự không còn không rồi sao hết được quá yếu sai tạm trên phủ nó tên nút hẳn trên luôn còn tiếng phủ ở còn mà móc thịnh đấy chú đi lau đi ở đây không nhìn thấy không nhìn thấy con này đang sợ đây ở đây để xem là chú kiểm tra còn con nào không ví dụ nó có hai con thì làm thế nào ba bốn con thì làm thế nào hả sau này mũi con nó chảy máu ra về ốm này rồi là khổ bố mẹ chứ nhiều đứa gắt là mấy con thật đấy chứ vâng trước có trường hợp trên à, Hà Giang em cũng đưa cháu đi là ba con ui rồi lôi mình phanh ra ấy, ấy là không bị ngứa nữa đúng không bây giờ hết chưa cảm giác dạ. hỏi hỏi nó còn có ngứa cái kiểu không đang gì cảm không đây nó còn đang sống này <laughs> thấy chưa <laughs> cái này nó chết, chết rồi chết thế nào được nó cứ à? sống mãi mà nó có máu nó cứ sống thôi đấy Ý con nhìn thấy sợ chưa ừ để cô kiểm tra lại một lúc nó khô đã vắt muối xỉ muối cho nó sạch ấy để xem là xem con còn thấy ngứa ở trong không hỏi hỏi cháu nó còn ngứa không gà vướng, vướng vướng cái gì không gà ừ. vướng không à con thấy em có thấy nó vướng nó ngứa cái gì nữa không còn tí nữa cô kiểm tra một lần nữa thôi là mình về thôi Im đó xe nhanh xong rồi nhá Nó khô ấy, đừng, đừng, đừng khóc Trong tỏi đấy mẹ tính tính có cái cung máu máu cua ấy Sóc cua ừ. lên, à lên nào thôi Trên cái máu hay sao nhỉ chị nhỉ? Máu máu Trên này máu rồi đấy Im im im im Ngồi im nhá Ngồi im thôi, đừng động, đứng thế thôi ờ, Nó hơi buồn một chút thôi ờ. Hết chỗ Đấy không phải thật thì Đấy, mình không thể nhìn rõ được mọi người được những hình ảnh ở bên trong Vâng. không phải đâu các cắt một con rồi may còn một con nhà nếu mà tối về nhá em hỏi cháu là còn có ngứa không và máu nó còn chảy mình phải kiểm tra à, nếu mà có vấn đề gì cái là alo điện cho anh hoặc là phải xuống ngay vâng. xuống nhà anh nhà anh lại tiếp tục đưa cháu đi bây giờ thì ờ, tình hình là mình vô soi lại lần nữa rồi thì là chưa có chưa phát hiện ra nhưng mà trong quá trình mình về ấy vâng. nếu mà cháu bị ngứa nên mà thấy chảy máu nữa theo dõi ừ. có một cái là phải ờ, phải đi ngay kể cả mình không không có anh ở đây thì cứ xuống bệnh viện nghĩa lộ vâng. đấy bảo các cô hoặc là trực tiếp ra đây này hôm nay mình xuống nhà cô ấy để biết đường đấy không có là đây hoặc là vào bệnh viện đấy nhá vào vào bệnh viện cũ ấy nhá ừ. nghe đấy thấy ghê không lần sau nhá lần sau mà con đi đừng đừng uống nước lá ở trên đồi trên suối ấy có nghĩa là vàng ạ như mình rửa mặt đây. mình uống cái nước mà nó ở trong khe núi ra ấy. cái nước mình uống nước ờ. nước lần ấy mình uống nước nó không đun sôi ấy thì con trâu con trâu mà của em hay vào rừng ngày xưa nó uống ở trong rừng này nó hay có con nấc đây con trâu ấy con trâu nếu mà em đun đun đun đun nước chín ấy sôi thì không sao không, không vấn đề gì nếu mà mình uh, uống nước sống lã là không được thì bà con ở trên đấy là hay uống nước lã mà đâm ra là là rất là nguy hiểm đấy luôn mà chảy mấy hôm rồi chứ thế bảo cháu chảy mũi mấy hôm rồi em mới bảo ui sao cảm nấc rồi thế bảo ngứa ngứa đây mà thôi thế thì phải ờ, xuống uh, viện đi khám và gấp ngay đốt đi như con đỉa con này nấc thì ờ, trên vùng cao ấy mọi người do là bà con này chưa hiểu biết rõ được cái nguồn nước trong khe núi ra ờ, là nó hay con nấc đấy nhất là vào con trâu này con bò này bởi vì là nước không đun sôi mà các cháu là cứ khát đi học phải uống nước hay là vô tình cái nước nó nó rửa mặt hay là nó bám vào thôi thì nó sẽ lớn dần lớn dần ở trong mũi lên thì nó bắt đầu nhỏ nhỏ lý ti nhỏ hơn bên tâm, cái ăn là thì nó mới lớn to nên là cái tình trạng này là mình mong rằng là mọi người có con nhỏ trên vùng cao này nên tuyên truyền để cho mọi người biết được là, là, là, tránh tình trạng là không nên ờ, dùng nước không được đun sôi và không được uh, khử nhất là cái nước này là nó ở trong khe núi khe suối là nó hay khó lắm mọi người rất là nhiều luôn đấy trên tây bắc thì không những trẻ nhỏ đâu mà những người lớn có thể cũng vẫn vẫn bị đấy rồi nó hết sao rồi máu không sao rồi Được khô khô rồi đây ok rồi không thấy ngứa nữa đúng không hỏi hỏi con mình nước <laughs> ok rồi nhà đấy rút kinh nghiệm nhá rút kinh nghiệm rồi sau nước uh, cẩn thận nhá Ừ. đúng rồi. Có thật trong đường thở nó tắc đây. Đúng rồi, tắc thở chết đấy. Mình mình không không phải tại vì nó chui nó cứ chui vào thôi. Nó cứ theo đấy mà thôi. Cứ theo đường thở thì trên xuống nên là và đường thở là chết cảm ơn ờ, chị rất là nhiều hôm nay là cháu thì ra ờ, cũng đưa cháu xuống đây thăm khám và cũng đã phát hiện là lấy được một con này rất là, ờ, là tốt rồi bây giờ thì chắc là Giang cũng phải đưa cháu với lại bố cháu về ấy. mình sẽ hẹn mọi người ở clip tiếp theo à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé tiếp tục uh, uh, truyền tải tới mọi người cái căn nhà này em vàng em mỉ xoay đến đâu hai bố cháu hai bố con xuống đây thì mình cũng đợi từ hôm qua rồi hôm nay hai bố con mới xuống được